Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà An Tôn phường 5, diện tích 126m2, có giấy đóng thuế, lên được thổ cư, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân đậu ô tô, để lại nội thất, cách trung tâm 1 km, gần trường học, cây xăng, khu du lịch, dân cư đông đúc, giá 3,5 tỷ đồng. Nhà Ngô Thí Sĩ phường 4, diện tích 132m2, mua bán vi bằng, hướng Tây, đường ô tô 5m, kết cấu, một trệt một gác, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Nằm ngay trung tâm, nhà nằm trên đỉnh đồi trăng, thích hợp làm cà phê, homestay, nghỉ dưỡng, giá 3,5 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 81m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 1 km, tiện ích đầy đủ, khu dân cư sầm uất. Giá 9 tỷ đồng. đất hẻm Hai Bà Trưng phường 6, diện tích 64m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hiện trạng có nhà cấp 4, gần chợ, trường học, chùa, đường thông gia Ngô Quyền, Hai Bà Trưng. Giá 6 tỷ đồng. Hai lô đất Trần Thái Tông, diện tích 248m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, cách đường chính 200m, khu dân cư đông đúc, giá 9,5 tỷ đồng mỗi lô.